không được rút lui, không được sa sút ý chí trước thiếu sót. Tự tin chính là một trong những tố chất mà những người thành công cần phải có. Muốn thành công trước hết cần phải xây dựng được lòng tự tin. Bạn muốn xây dựng lòng tự tin trong mình thì cũng giống như bạn quét đường, cần phải quét sạch tính tự ti trong mọi ngõ ngách. Sau đó mới trồng niềm tin và tăng cường củng cố và phát triển nó. Sau khi đã xây dựng được niềm tin rồi thì cơ hội mới sẽ đến với bạn. Tổng thống Roosevelt là một người có nhiều khiếm khuyết. Khi còn nhỏ thì ông là một cậu học sinh yếu đuối, nhút nhát. Trên lớp học thì luôn lộ vẻ sợ hãi. Ông thở như là bị đứt quãng vậy. Nếu bị gọi lên bảng đọc bài thì lập tức đôi chân của ông mềm nhũn ra, môi run run, trả lời ấp a ấp úng và đột ngột ngồi xuống luôn. Do ông hơi bị vẩu nên những lúc như vậy trông xấu thậm tệ. Những đứa trẻ giống như ông hồi đó rất nhạy cảm vì cái tôi của mình. Thường trốn tránh bất cứ hoạt động vui chơi nào, không thích kết giao bè bạn, trở thành một kẻ đáng thương. Tuy ông kiếm khuyết về mặt này nhưng ông lại có tinh thần phấn đấu, một tinh thần phấn đấu mà bất kỳ ai cũng có được. Thực tế thì những kiếm khuyết ấy đã thôi thúc ông phấn đấu nhiều hơn. Ông không hề giảm bớt dũng khí vì bị bạn bè cười chê. Tật thở dốc của ông trở thành tiếng khàn khàn kiên quyết. Ông đã dùng ý chí kiên cường của mình để cắn chặt lấy đôi môi không cho nó run rẩy nhằm khắc phục sợ hãi. Không có ai có thể hiểu rõ bản thân ông bằng chính ông. Ông hiểu rõ cơ thể mình có chỗ nào khiếm khuyết. Từ trước đến giờ ông không bao giờ lừa dối mình, cho rằng mình là dũng cảm, cường tráng hay là đẹp trai. Ông đã dùng hành động để chứng minh rằng mình có thể khắc phục mọi khó khăn, trở ngại để đi đến thành công. Những khuyết điểm nào ông có thể khắc phục được thì ông liền khắc phục, những khuyết điểm nào không thể khắc phục thì ông sẽ cố gắng tận dụng nó. Mặc dù ông diễn thuyết không có những điểm cực kỳ lôi cuốn nhưng ông cũng không gặp thất bại vì giọng nói và tư thế của ông. Ông không có giọng nói tốt hoặc tư thế uy nghiêm, và cũng không có những lời nói đắm say lòng người như những người khác, nhưng khi ấy ông lại có một sức mạnh của những nhà diễn thuyết. Do ông không hề rút lui hay sa sút ý chí trước khiếm khuyết, mà ông đã nhận thức đầy đủ, toàn diện về bản thân mình. Ông ý thức được rằng mình có những khiếm khuyết nhưng lại đánh giá đúng được bản thân và ông đã kiên quyết đấu tranh ngoan cường với những khiếm khuyết đó. Ông không hề nhục chí về những khiếm khuyết đó mà ông còn tận dụng nó, biến nó thành vốn, thành công cụ để mình leo lên đỉnh cao của sự nghiệp. Đến những năm cuối đời rất ít người biết rằng ông đã từng có những thiếu sót. Triết lý nhân sinh, cho dù bạn có khuyết điểm nhưng đừng lo bạn vẫn có cơ hội thành công. Chỉ cần bạn dám thừa nhận khuyết điểm của mình, cố gắng tích cực vượt qua những khuyết điểm thấy thì có thể chuyển hóa nó thành cơ hội phát triển bản thân mình.